Xin chào các bạn đến khóa học lập trình phong ngàn với này React cơ bản. Thì bữa nay là buổi 9 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thằng JSX. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về JSX là gì. Thì à, để tìm hiểu về cái thằng JSX là gì thì các bạn có thể vô cái trang à, react.org. Rồi theo thì các bạn vô mục doc thì ở đây là có cái phần main của set này các bạn vô cái mục uh, introducing GSX này thì uh, ở đây thì nó có lấy ví dụ cho các bạn một cái uh, đoạn uh, mã code như vậy thì đây là một cái cú pháp uh, kiểu của thằng GSX thì ở đây nó có giải thích uh, GSX là một cái uh, cú pháp mở rộng của thằng JavaScript thì uh, họ khuyên chúng ta sử dụng nó uh, với này React để mô tả những cái gì mà nó sẽ sâu trên UI cho chúng ta thì đây là một cái ví dụ về một cái ờ, đoạn mã của thằng GSX thì ờ, bữa trước thì ờ, bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn init ra một cái đồ z còn là đến first đồ z thì ở đây thì tôi có một cái file là index.js thì ở đây thì nó có các dòng mã code như vậy thì ở đây thì nó là một cái file kiểu của thằng uh, GSX đó thì cái thằng GSX này thì các bạn cứ hiểu đơn giản nó là một cái phần cú pháp mở rộng của thằng JavaScript thì nó được sử dụng với lại thằng React để mà mô tả những cái gì mà ở trên UI nó nó xử lý mà nó sâu ra cho chúng ta đó thì đây là một cái ví dụ à, về cái à, cú pháp của thằng JSX đó thì cái cú pháp của nó thì chúng ta có thể vừa viết được cái code à, HTML và vừa viết được cái code của thằng JavaScript rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái thằng JSX thì các bạn phải thể lại cái trang react org và các bạn đọc tiếp cái phần ờ, yzx này thì ờ, cái cách mà giải thích ờ, tại sao lại có cái sử dụng cái thằng GSX này ở đây thì nó hơi là khó có hiểu thì các bạn thể do cái mục tutorial ở đây và các bạn à, đến cái mục uh, what is React này đó thì ở đây thì nó có giải thích đây thì nó giải thích cho ông ta React là gì này và đây thì nó có cái giải thích à, cái phương thức à, render thì à, đây là cái phương thức render của một cái component của React thì cái phương thức render này thì nó sẽ trả về một cái mô tả những cái gì mà bạn muốn nhìn thấy ở trên cái màn hình thì React nó sẽ nhận mấy cái mô tả và sau đó nó sẽ hiện thị kết quả thì nói cách khác thì cái phương thức uh, render này nó sẽ return về một cái React enable thì đây thì đây là một cái ờ, return về một cái enable của nó này thì cái phương thức ờ, return này thì nó sẽ trả về một cái ờ, mô tả mà nhẹ nhàng những gì mà sẽ được render thì hầu hết các nhà phát triển React thì bây giờ người ta sử dụng cái cú pháp đặc biệt gọi là GSX thì nó làm cho cái cấu trúc và mà cái sổ code ấy, nó sẽ dễ dàng đọc và viết hơn thì uh, cái cú pháp uh, deep đây này đây là cái cú pháp deep uh, ở trong cái thẻ deep này thì uh, nó sẽ được uh, biên dịch ở nút build thành cái react.react.enable uh, e như vậy đó thì đây là cái code nó sẽ được uh, biên dịch ra cho chúng ta như vậy thì uh, các phiên bản cũ thì ngày xưa khi mà phát triển React thì người ta sử dụng cái uh, return react.react lên bàn này đó còn như bây giờ thì uh, à, React phiên bản mới thì người ta có cái thằng JX à, thì người ta hỗ trợ cái kiểu uh, viết uh, render ra như vậy và nó làm cho cái việc uh, viết code và việc uh, xử lý logic nó dễ dàng hơn so với cách uh, cũ ở đây đó thì cái thằng JX uh, nó là một cái uh, cú pháp mở rộng và nó phần mở rộng của thằng JavaScript và nó sẽ đi thực hiện uh, uh, biên dịch Đấy, sau khi được biên dịch thì nó sẽ biên dịch ra thành cái cái code như vậy đó các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm về lý do là tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái thằng à, diễn GX ở đây đó thì ở đây tôi có tóm tắt lại cái à, tại sao chúng ta cần phải à, sử dụng cái thằng diễn GX như vậy rồi tiếp theo tôi sẽ quay lại cái trang doc này ngoài ra thì nó còn có nhiều cái phần khác mô tả thêm về cái thằng diễn GX này thì các bạn có thể vô đây và đọc thêm tìm hiểu về thêm cái thằng cách sử dụng của thằng GSX này ở trong này đó thì uh, hôm nay thì cái buổi hướng dẫn của tôi thì tôi chỉ giới thiệu về cái thằng GSX này thôi thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây buổi theo thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế mà nó rendering các enable ở trong cái thằng React đó thì tôi sẽ hiện gặp lại các bạn ở các uh, buổi tiếp theo thì uh, buổi tiếp theo là buổi 10 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering enable ở đây đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo